anh đây logo mới đúng không anh tại em thấy có vẻ to hơn trước đúng không chắc chắn là đương nhiên rồi <laughs> chắc chắn mà còn đương nhiên nữa chính xác em rất để ý luôn đây là cái bản logo mới anh mới vừa hoàn thiện cái logo này anh thiết kế theo thông số kích thước đặc biệt dành cho áo vest và vẫn sử dụng được trên áo sơ mi nhưng mà hợp nhất là sẽ trên áo vest Kích thước này to gấp 3 lần kích thước logo cũ Và còn một bản nữa mà mình đang hoàn thiện Đó là bản gấp đôi thôi Có nghĩa là em biết gấp đôi làm chi không? Dạ để chi vậy anh? Để gắn lên ốc sơ mi Bởi vì ốc vest phải to gấp 3 lần mới đẹp Mới hài hòa Ốc sơ mi to gấp hai lần cái logo cũ Còn nếu như ờ, cái này gắn lên ốc sơ mi cũng được nhưng mà những ốc sơ mi nó nhìn nó nó nó dài một chút là rất đẹp gấp ba cái kích thước cũ vậy thì cái giá tiền á nó có gấp ba cái cũ không anh gấp hơn nhiều lần luôn em em biết sao không dạ sao vậy anh tại vì vàng nhiều công nhiều hao hụt nhiều kim cương nhiều kim cương to bản logo cũ không có đến kim cương viền ngoài của logo chỉ có đến ba viên kim cương bên trong logo thôi và phiên bản này bên trong logo là ba viên kim cương vuông to nữa mà kim cương em biết rồi to hơn xíu thôi giá trị hơn viên kim cương nhỏ rất nhiều đây hoàn toàn là được sử dụng công nghệ cao công nghệ chuyên nghiệp nén vàng đặc biệt không bọt và tất cả cháu này được chạy ờ, máy ra không phải là làm tay nên là cháu rất cứng và từng viên kim cương này là được kỹ thuật chuyên nghiệp cao cấp chuyên sâu của mình đưa vào từng viên một phải tuyển chọn lại những viên đẹp nhất trong những lô đẹp nhất để được sản phẩm hoàn hảo như vậy và rất nặng nha nặng lắm nhìn đơn giản như vậy thôi nhưng mà 6 chỉ 24 ngàn rất nhiều viên kim cương và ba viên kim cương vuông ở giữa to độ hoàn hảo là gần như là tuyệt đối bởi vì đây là được chạy máy công nghệ cao à, vậy thì cái logo này giá là bao nhiêu vậy anh cái logo này Kỳ Lăng Bình hoàn thiện là trên 60 triệu đồng em nhé và đây Kỳ Lân đang sử dụng à, phiên bản logo này uh, cho cái áo sơ mi luôn tức là đây là cái ghim cài áo uh, thường thì uh, mình ra ngoài giao tiếp mình sẽ tạo cho mình một cái bộ uh, nhận diện riêng của mình và Kỳ Lân có một bộ nhận diện thương hiệu riêng của mình đó chính là uh, logo vương miện trên mặt thắt lưng của mình cũng vậy mặt thắt lưng được làm từ vàng trắng và vàng vàng có đến ba viên kim cương logo vương miện đôi giày cũng sử dụng logo vương miện bằng vàng đến ba viên kim cương Chìa khóa xe Mercedes này cũng được chế tác nguyên khối vàng O750, vàng trắng, vàng hồng và có logo Vương miện của Kỳ lăng Luxury. Trên từng cái nút áo của Kỳ lăng đang bận, đang sử dụng Từng nút áo này cũng được làm từ vàng trắng có logo vương miện đến kim cương ở vòng tròn ngoài và nút áo này Kỳ lăng có phiên bản vàng trắng, vàng hồng, vàng vàng và ở những clip trước Kỳ lăng đã review về những nút áo bằng vàng vàng rồi vàng hồng rồi bây giờ là